Trời ơi mấy bạn ơi Bây giờ Phong phải làm sao đây mấy bạn Mấy bạn nhìn nè Ở đây Phong đang có một cái bánh pizza Và một chai Coca-Cola mấy bạn ơi hey, Thật sự là Phong rất là thích uống nước ngọt Với lại ăn bánh pizza luôn á Nhưng mà Phong đang trong quá trình giảm cân mấy bạn ơi Có nghĩa là Phong nên ăn rau nhiều vô Chứ không nên gọi là ăn những cái đồ mà Nó có nhiều calo thế này Với lại là không nên uống nước ngọt quá nhiều Không thôi là Phong sẽ bị béo phì mấy bạn ơi Nhưng mà hai cái này nhìn ngon quá phong muốn ăn ghê luôn các bạn bởi vì các bạn biết sao không khi chúng ta ăn vào á thì tâm trạng của chúng ta sẽ rất là vui luôn nhưng mà bù lại thì mình sẽ bị mập thì lúc đó Sammy sẽ không thích mình nữa đâu thì lúc đó mình sẽ còn buồn hơn nữa ấy còn nếu như mình không ăn đó hiểu không mà mình chỉ nhịn đói thôi thì mình sẽ rất là vui bởi vì là mình giảm cân thành công mình sẽ ốm mình sẽ đẹp nhưng mà mình lại không được ăn thì mình lại rất là buồn các bạn ơi vậy giờ sao người ta có nên ăn hay không đây các bạn Ôi, có nên ăn không ta nên quyết định ăn hay là nên quyết định giảm cân người ta uhm, thôi được rồi mình quyết định như thế này đi các bạn ăn trước mình vui trước đi rồi mình buồn sau hiểu không đó dạ. ăn vô xong mập mày buồn sau cũng được thôi nói chung cứ vui trước đi <laughs> lâu lâu ăn miếng chứ không sao đâu ha chắc là sao không biết đâu ha các bạn <laughs> ừ, ok ok, okay. À, để lấy miếng pizza nè ồ trời thử miếng coi nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm ui trời ngon quá ngon quá lấy thêm miếng nữa nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm trời ơi đúng thật trên đời này không có gì vui bằng được ăn ngon hết các bạn ơi nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm à À trời ơi no bụng quá mấy bạn ơi hey, Đúng thiệt là trên đời này không có gì hạnh phúc được bằng việc được ăn no hết các bạn ơi à, Trời ăn no luôn luôn là điều hạnh phúc nhất hey, Nhưng mà giờ làm gì nữa ta Ăn no vậy làm gì vậy Hay là đi, đi ngủ ta mà khoan từ Đúng rồi ăn no phải tập thể dục Chứ ai mà ăn no xong đi ngủ rồi mới mốt biến thành con heo luôn á trời Một khoan từ Hình như mình nghe cái mùi đó Ủa hình như có cái mùi gì đó hôi hôi các bạn ơi What? À trời ơi Mình nhớ ra rồi hey, Tính ra là đã 3 ngày rồi Mình chưa tắm mấy bạn ơi ờ, Mấy bạn đừng có nghĩ là Phong ở dơ nha Chẳng qua là do nhà Phong bị cúp nước á Cho nên mấy ngày nay Phong chưa tắm được thôi Chứ Phong là Phong sạch sẽ nha các bạn Một ngày Phong tắm 5 lần lận đó Bạn nào tin đâu Một ngày Phong tắm 5 lần lận đó nha Đó cho nên là nhà Phong bị cúp nước Phong mới không tắm được thôi Bây giờ hình như nhà mình có nước lại Thì phải đi vô xem coi có chứ ta À có rồi bạn ơi có nước rồi Ok từ để mình à, đánh răng đã hồi nãy mình ăn xong rồi bây giờ mình phải đánh răng cho sạch nha các bạn nha đánh răng đánh răng đánh răng nè ok hay là hôm nay tắm nha đúng rồi mấy ngày rồi mình chưa được tắm cho nên hôm nay phải đi phải đi tắm thôi khoan từ hình như là nhà mình hết xà phòng rồi các bạn ơi hết xà bông mất tiêu rồi hey, không có xà bông thì làm sao mà mình có thể gọi đầu được đây ừ, mà bây giờ cuối tháng rồi thì mình lại không có tiền các bạn ơi nhà nghèo quá cuối tháng hết tiền lương rồi giờ sao ta à đúng rồi ha Kairon Ừ đúng rồi Nhà Kairon kế bên nhà mình Quên mất quên mất Bây giờ mình sẽ qua bên nhà Kairon nha các bạn nha để mình mượn Kairon một ít xà phòng nhà tắm mấy bạn ơi Trời chẳng lẽ anh em tốt nhau mà gọi là không cho nhau mượn nổi gọi là chai xà phòng đúng không các bạn Ok để qua hỏi mượn coi Ờ Kairon ơi Kairon à Ủa Kairon đâu ta Ủa Hình như là Kairon đi đâu mất tiêu rồi phải Ơi bé gà quay ơi bé gà quay có nhớ anh Kairon của bé gà quay đã đi đâu chưa Ồ, bé gà quay không nhớ à ok trời bé gà quay nằm đây lạnh lẽo quá để anh đem bé về nhà nha ô oh, bé bánh kem nè mình sẽ đem bé bánh kem nè bé mì nè bé trái cây về nhà luôn nha trời ơi không hiểu là điện Kairon để mấy em bé này nằm ngoài đây kỳ quá bạn ơi mình sẽ đem về nhà để mình cho mấy em bé đồ ăn này vào trong bụng mình cho ấm áp nha bạn <laughs> ok à khoan từ quên mất mục đích của mình qua đây là để mượn xà bông mà để mình qua lấy ít xà bông coi ok tí nữa mình uh, cây đon về rồi mình xin sau bây giờ mình phải đem nhà mình tắm trước đã trời chẳng lẽ anh em tốt nhau mà cho nhau mượn tí không được đúng không bạn ok ok <laughs> rồi bây giờ mình sẽ đem xà phòng về nha các bạn nha hey, hôm nay phải tắm tầm 5 tiếng mới được ok Đấy, ok đi ủa từ từ đóng cửa lại đã không thôi ăn trộm vô nhà lúc mình đang tắm là chết luôn á ok rồi đi tắm thôi à, cái gì vậy ủa ủa ai đây ủa ủa trời mấy bạn ơi sao tự nhiên trong nhà mình tự nhiên xuất hiện một bạn nào tiện trong nhà mình vậy trời quay quay các bạn kìa Quay Ủa? Hello bạn nhỏ Ồ thì ra là con gái à Ủa mà khoan từ Ủa sao tự nhiên trong nhà mình hồi nãy đâu có ai đâu Tiện giờ lại xuất hiện một cô gái ở trong nhà mình vậy trời Ủa các bạn kia bạn là ai sao tiện bạn vô nhà tôi vậy Hả Hả các bạn kia Ủa cái gì đây Ủa sao tiện không nói chuyện mà đưa mình cái quyển sách gì đây để xem coi Nhà tôi bị cúp nước Nên bạn cho tôi dùng ké nước nha Ủa Trời chạy tính ra là qua bên đây dùng ké nước nhà tôi luôn hả Ơi không được các bạn ơi Tiền nước tháng này của nhà tôi là hơi bị nhiều quá Cho nên không cho dùng ké được đâu Tôi chỉ cho bạn gọi là mượn một ít nước thì được thôi Bây giờ bạn về nhà bạn lấy cái xô hay gì á Bạn qua bạn múc nước đi Chứ tôi không cho bạn dùng ké nước hoài đâu Tiền điện tốn tiền điện tiền nước nhà tôi lắm Không được Trời trời Sao lại không đồng ý Tính ra là nhà nhà của tôi mà tiền bạn qua bạn xài ké nước của tôi Kỳ vậy Hả Phong ơi Ủa gì vậy Chết Các bạn ơi Sammy qua nhà mình Trời trời Tại sao lại qua lúc này trời Đúng lúc nhà mình đang có một cái bà nào Con con, gái vô nhà mình trời, Có khi nào Sam hiểu lầm mình chết không ta Ôi ôi, ôi, ôi, ôi các bạn kia Bạn ở trong nhà tắm không được ra ngoài nghe chưa Không được phát ra tiếng động nghe chưa Ok ok à, à, Bạn ơi mở cửa tôi nhanh lâu vậy à, Tôi lâu cổ nè à, Tôi nè tôi nè à, <laughs> Ủa Sam Cái mà mở cửa lâu vậy à, à, tôi hả à, tôi ờ, tôi à, à, tôi đang đi toilet tôi đi toilet ủa mà có chuyện gì ạ à? ủa tôi qua nhà ông chơi có gì đâu ủa mà ủa mà sao hôm nay gì mặt ông là vậy mặt ông xanh lè xanh lét luôn kìa ủa sốt ờ, hả đâu mặt mặt mặt tôi bình thường mà à, <laughs> tôi đâu có có bị gì đâu à, đúng đúng không heo đúng không đâu đâu có gì đâu à, ừ. rồi bây giờ cho tôi vào rửa tay tí nha hôm hôm nay tôi mới chạy ra đường nhiều lắm bây giờ tôi vào tôi rửa tay cho sạch sẽ ủa sao sao tự nhiên không về nhà của bà rửa tay tự nhiên qua nhà tôi rửa tay làm gì Ủa gì kỳ vậy bây giờ tôi qua nhà ông rồi bây giờ tôi phải vào nhà ông rửa tay lại bây giờ tôi chạy về nhà tôi rửa tay luôn à tôi đâu có rảnh đâu ừ Ủa, Ủa à, tôi tôi biết là bây giờ là mùa dịch bệnh hiểu không? Mấy bạn nhỏ cũng nên nhớ nè, mùa dịch bệnh á thì mấy bạn á ra ngoài đường á nha, mấy bạn về nhà mấy bạn nhớ là phải rửa tay, rửa chân sạch sẽ nha các bạn. Ấy, đang là mùa dịch bệnh cho nên nhớ là phải rửa tay kỹ càng nha. À, nhưng mà nhưng mà nhưng mà à, tính ra nhà này nhà của tôi mà tôi tôi tôi không cho ai dùng hết ừ, mình tôi mình tôi dùng thôi gì kỳ vậy ủa gì kỳ à? ông không biết à nhà của ông cũng là nhà của tôi mà nhà của tôi cũng là nhà của tôi thì suy ra cùng là nhà của của tôi mà tôi bảo tôi rửa tay có gì đâu gì kỳ vậy gì kỳ à tự nhiên nhà của tôi là nhà của bà mà nhà của bà vẫn là <laughs> nhà của bà là sao tào lao rồi à... mệt ghê ông sắp tôi là tay của ai đứng ngoài à Ê. hay là ông giấu tôi cái gì ở sau cái cánh cửa này ông giờ nhìn mặt nghi lắm nha hồi trừ cái nhìn mắt cái đạo đi đạo qua đạo lại liên tục nha ủa tôi có giấu bà gì đâu từ trước giờ tôi chưa từng giấu sam cái gì hết á à, bây, à, bây giờ à, à, thiệt ơ sam ơi sam tôi mới qua ừ. nhà Kairon kiếm được con gà quay ngon nè hay giờ mình ăn gà quay đi vô đây vô đây vô đây vô ăn gà quay ông đừng có mà đánh chúng lẹ, tôi biết ông giấu cái gì tôi nha lên ông có khai hay không hả ừ? có dấu cái gì đâu rồi không nhớ gì đúng không bây giờ tôi vào toilet thử coi ừ. ai ai nhậu cái gì đừng đừng đừng vô bạn ơi đấy đấy đấy tôi rảnh đấy bây giờ mệt ghê luôn Ê. ủa ủa hả ủa gì đây ủa à. đây là có một bạn nữa trong toilet của ông trời đất ơi tôi không ngờ ông là con người vậy luôn hả ông giận ông ông giận mà đi chơi mà không giận tôi hả chơi Ủa cái gì cái gì mà dẫn đi chơi bà nội Bình thường người ta mà đi chơi á Là ta phải ra ngoài công viên nè Người ta ra ngoài siêu thị nè Hay là người ta ra ngoài tiệm game Người ta đi chơi Trai đi vô toilet Bà nội tao lao Ai biết được là ông dẫn bằng này vào để đứng đây đợi xong Đợi lúc tôi đi xong bà ông rủ bà này đi công viên đúng không Trời đất ơi tôi không ngờ là con người gọi là độc ác và như vậy luôn á Tôi ghét không Ủa Ai Ê, ê, Đừng có đuổi theo tôi nữa Ê có đâu tính ra tôi có giấu bạn này đâu Bạn tự vô nhà tôi mà à. tôi không biết tôi giận không rồi ủa trời mấy bạn ơi ủa ủa gì đó cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy tự nhiên không bây giờ một bà nào đó tự xuất hiện trong nhà mình xong rồi sammy qua bên đây sammy nhìn thấy bà này rồi sammy giận mình ủa rốt cuộc chuyện gì xảy ra trời ơi chắc là tôi bị điên quá trời ơi chắc là não mình sắp nổ tung rồi bạn ơi ôi trời ơi tức quá mà tất cả tại cái bà kia quay quay trời ơi tại sao vậy hả bạn là ai tiện bạn vô nhà mình xong giờ làm cho bạn gái mình hiểu lầm mày kìa thấy chưa bạn á tưởng mình mình mình dẫn bạn đi chơi cho nên mà bạn bạn nó giận mình rồi kìa trời bạn đi về nhà bạn giùm mình cái đi đi về đi hả sao lại lắc đầu tính ra nhà nhà của mình mà trời không tôi không cho xài ké nước đâu đi về đi đi về nhà nhà của tôi đi về lên đi về Trời ơi trời con gái ngươi đâu mà vô duyên tiện vô nhà người ta kỳ cục quá Trời ơi cái bà này không biết là ai trời Rồi còn khóc lóc trước nhà tôi nữa Thôi bà về bà lỡ coi cái ai nhìn thấy tưởng tôi gọi là à, Người ta tưởng tôi à, đánh bà hay gì à, bà khóc nữa Người ta chửi tôi nữa đó vậy vậy Ồ đúng rồi từ nãy giờ mình mình đang đánh bà đó. Đi vậy đi vậy Quay lại đây nữa tôi quýnh đấy nha Ôi trời con gái nuôi kỳ cục quá bạn ơi vô nhà người ta Ôi làm cho Sammy giận mình mất tiêu luôn rồi Ây, trời ơi à, trời Chắc tôi bị khùng quá à, Trời ơi tôi không biết chuyện gì đang xảy ra luôn quá trời One eternity later Để coi coi Súp nè Bánh quy nè Mật ong nè Coca Gà quay Heo quay Bánh pizza Trời ơi nhiều đồ ăn ngon quá trời quá đất luôn bạn ơi Ây, Mấy bạn ơi Mấy bạn nhớ hồi sáng nay có chuyện gì đã xảy ra với Phong không Tự nhiên không có một cái bạn nữ Bạn qua bên nhà Phong Bạn nó xin một ít nước Vậy mà Sammy hiểu lầm mình Sammy tưởng là mình có bạn gái mới Xong rồi Sammy giận mình mất tiêu Sammy ghen các bạn ơi Cho nên là bây giờ oh, mình phải tìm cách để xin lỗi Sam nè Nhưng mà người ta thường nói rồi Con đường ngắn nhất để đến với trái tim của một người con gái Phải đi ngang qua con đường bao tử Đấy cho nên là Sammy rất thích ăn đồ ăn luôn bạn ơi Cho nên là mình sẽ chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn đây nè Đấy, Để xin lỗi Sammy nha Còn giờ từ từ để mình qua mình gọi Sammy đã hay không biết là Sammy còn giận mình hôm nay Sáng giờ không thấy gọi là nói chuyện với mình tiếng nào luôn thì cu á hiểu lầm thôi mà để nhấn chuông nè sam ơi sam ơi ừ, ai à tôi phong nè sam ơi cái gì à, ôi sam ơi đừng giận tôi nữa mà ra đây nói chuyện với tôi đi trời đừng giận tôi mà ừ, không sao giận tôi vậy rồi ờ, bà không bà không ra đây tôi đập cửa tôi chui tôi chui vô nhà luôn nha ông ông mà đập cửa tôi giận ông luôn á muốn nói gì nói đi trời ơi ơi sam ơi đừng giận tôi đúng mà tính ra là hồi sáng nay á nha <laughs> là cái bạn nữ đó đó bạn đó chỉ qua nhà tôi để bạn đó xin một ít nước thôi tại vì nhà bạn đó bị cúp nước chứ đâu phải là tôi tôi gọi là tôi giấu bà tôi đi chơi chung với bạn đó đâu uhm, thật không <laughs> không tin không tin nghĩ sao vậy làm sao mà có chuyện vô lý này được hả thiệt trời ơi trời mấy bạn mấy bạn ơi mấy bạn làm chứng giùm cho phong đi mấy bạn mấy bạn nhớ qua bên kênh của chị sammy mấy bạn cơ mình là sammy ơi tha lỗi cho anh phong đi nha các bạn chứ bây giờ sammy gọi là không tin mình các bạn ơi thiệt mà làm ừ. ơn đi với lại tôi nghe nói hình như là các bạn nữ đó là thành viên mới của Hero Team bọn mình á cho nên là là là là là ừ, không phải là người người người người ngoài xa lạ đâu cho nên là không phải đâu bà hiểu âm rồi. Uhm, được rồi, tôi mở cửa ra nói chuyện với ông nè. Ai ok rồi. ok. Thôi mà sao ở bên kia tôi có chuẩn bị nguyên mâm đồ ăn to đùng kìa Tha lỗi tôi đi Giờ tôi sẽ gọi là à, gì ta đãi bà ăn một bữa ăn no nơi luôn nha Nói chung là ông cũng biết điều Cùng với lại tôi đang đói nữa Thôi là gò để lần cuối á Tôi tha lỗi cho ông á Yeah trời ơi mấy bạn ơi bạn thấy chưa Bạn thấy chưa đó không Nói chung là rất là dễ thôi bạn ơi chỉ cần có đồ ăn thôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết <laughs> ha đó em thấy ghê không <laughs> ok vậy thôi thôi nói chung là hiểu lầm thôi nha bây giờ là mà, ừ. mấy bạn ơi mấy bạn nhớ qua bên kênh của sammy á sau đó là comment là chị sammy tha lỗi cho anh phong đi cho cho sammy gọi là tha lỗi cho mình nhé bạn ok thôi giờ mình ờ, mình đi ăn nha sam rồi đi ăn đi ăn mèo đây, tôi đây, có trời luôn nè sáng em có ăn được cái gì đâu Quay qua đây trời ơi tôi chuẩn bị đồ ăn nhiều lắm Đây nè có đâu, heo quay nè Cà quay pizza ờ. Ồ thích đấy Gì vậy Ủa Báo cáo không mình chuẩn bị mâm đồ ăn này cho Sammy ăn mà tự nhiên khi không bà nữ này bà lại qua bên nhà mình xong bà thấy đồ ăn này bà ngồi vô băng ké nữa bạn ủa sao cái bà này suốt cuộc đời bà bà chỉ gọi là dùng đồ ké của ta ta nước bà cũng qua bà đổi xài ké rồi. bây giờ đồ ăn bà cũng muốn ăn ké luôn bạn ơi quay cái bà kia sao tiến qua nhà tôi ăn đồ ăn của tôi vậy đi dài cái lên đi ra đi ra trời trời tôi đói hả trời, đói cái gì mà đói tính ra già của tôi mà tự nhiên giờ qua ăn đồ ăn trời mấy bạn ơi Nước cuộc bà này là ai vậy sao tiên ờ, dạ, rồi, xong bà lấy hết đồ ăn của mình đem về nhà luôn hay sao vậy Các bạn ơi Hình như mình nhớ là cái bạn nữ này là ông mới tự dịch tuyển vô tim đúng không các bạn Tự nhiên ông dịch cái không tuyển cái bà này vô tim làm gì đi bà Gọi là bà qua nhà mình bà xài ké nước rồi giờ bà lấy đồ ăn mình bà đem về nhà bà ăn luôn vậy trời Chuyện gì xảy ra vậy Trời ơi Ủa ủa chuyện gì xảy ra vậy trời chắc tôi khùng quá chắc tôi là bị điên quá các bạn ơi chắc tôi sắp bị khùng rồi tôi sắp nổ não rồi các bạn ơi trời ơi trời mấy bạn ơi sammy lại giận tôi nữa rồi mấy bạn ơi mấy bạn nhớ qua bên kênh của sammy cơ mình là chị sam ơi tha lỗi cho anh phong đi để cho sam hết giận mình nha các bạn rồi ủa chuyện gì xảy ra vậy tôi tôi phải làm gì đây tôi phải làm gì tiếp theo tôi sắp bị khùng nữa bạn ơi à!